Mặc dù giới chức Trung Quốc nhiều lần nhấn mạnh rằng dịch bệnh có xu hướng giảm liên tục và đã qua đỉnh dịch, nhưng số ca nhiễm bệnh và ca tử vong tăng vọt. Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc hủy bỏ chính sách điều trị miễn phí, việc thu hẹp tiêu chuẩn nhiễm COVID-19 đã khiến những đơn vị bồi thường rơi vào tình cảnh khó khăn. Người dân vừa chật vật vì dịch bệnh, trong khi các chương trình bảo hiểm sức khỏe do nhà nước hậu thuẫn của Trung Quốc đã lựa chọn giảm hoặc từ bỏ phạm vi bảo hiểm đối với làn sóng lây nhiễm COVID-19 đang càng quét khắp nước này, khiến các bệnh nhân Trung Quốc bị nhiễm virus virus phải vật lộn với chi phí y tế ngày càng tăng. Theo công báo của các chính quyền địa phương Trung Quốc, hiện nước này có ít nhất 14 thành phố và tỉnh đã ngừng cung cấp dịch vụ điều trị miễn phí cho các bệnh nhân COVID-19 sau khi Bắc Kinh đột ngột buông lỏng chính sách Zero Covid vào tháng trước. Hoài Giang xin kính chào quý vị khán giả thân mến của Duyên và Cổ. Kính thưa quý vị, theo tờ Financial Times đưa tin vào hôm thứ Ba ngày 10 tháng 1, rằng các công ty bảo hiểm Trung Quốc đã từ chối chi trả bệnh nhân nhiễm bệnh tại Trung Quốc đối mặt với chi phí y tế khổng lồ. Theo công báo của các chính quyền địa phương Trung Quốc, hiện nước này có ít nhất 14 thành phố và tỉnh đã ngừng cung cấp dịch vụ điều trị miễn phí cho các bệnh nhân COVID-19 sau khi Bắc Kinh đột ngột buông lỏng chính sách Zero Covid vào tháng trước các bệnh viện ở Thượng Hải và Quảng Châu đang tính phí chăm sóc đặc biệt cho bệnh nhân nghiêm trọng lên tới 20.000 nhân dân tệ mỗi ngày, tương đương thu nhập trong 5 tháng của một cư dân thành phố phổ thông. Điều này đã làm dấy lên lo ngại về khoản nợ y tế nặng nề và nguy cơ lây nhiễm. Các công ty bảo hiểm trước đây đã bán hàng chục triệu gói bảo hiểm COVID-19 giá rẻ Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, họ lại không nguyện ý phê duyệt các yêu cầu bồi thường liên quan đến COVID-19 và cố gắng thoái thác trách nhiệm trong việc bồi thường số tiền khổng lồ trong khi đại dịch đang hoành hành. Ngoài ra, các chính sách y tế của Trung Quốc đã gây khó khăn cho các bên bồi thường trong việc lấy bằng chứng về việc nhiễm COVID-19 của các bệnh nhân đã mua bảo hiểm trước đó. Về việc quan chức y tế nước này thu hẹp định nghĩa về số ca mắc COVID-19 cũng như các ca tử vong, Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ trích rằng động thái này của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ gây ra sự đánh giá thấp về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh. Một nhân viên của Bảo hiểm Thái Khang tại Bắc Kinh đã nhận được hàng chục đơn khiếu nại rằng công ty này rất nghiêm ngặt trong việc phê duyệt yêu cầu bồi thường. Anh nói rằng phải có giấy chứng nhận nhiễm bệnh của bệnh viện, nhưng các bệnh viện rất ít khi cung cấp loại giấy tờ này. Các nhà phân tích cho rằng điều này đã gây áp lực đáng kể cho những bệnh nhân có thu nhập thấp, đồng thời phơi bày sự bất bình đẳng trong hệ thống chăm sóc sức khỏe của Trung Quốc. Ông Hoàng Nghiêm Trung, nghiên cứu viên tại Hội đồng quan hệ đối ngoại, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, đã nói với Financial Times, Trung Quốc chưa bao giờ biến hệ thống y tế thành một nơi mà mọi người có thể đến khám và điều trị. Đợt bùng phát COVID-19 này đã khiến vấn đề này trở nên tồi tệ hơn. Bắc Kinh đã khoa trương chế độ điều trị COVID-19 miễn phí cho người dân như một biểu tượng thành công trong cuộc chiến chống lại đại dịch. Nhưng bắt đầu vào tháng 12 năm 2022, điều này đã bị đảo ngược. An Huy là một tỉnh miền đông của Trung Quốc với 64 triệu dân. Vào tuần trước, tỉnh này bắt đầu yêu cầu người dân phải trả 30% phí cho các lần khám bệnh liên quan đến COVID-19. Thành phố Tam Hà nằm gần Bắc Kinh còn đi xa hơn. Vào tháng trước, thành phố này đã thông báo rằng bệnh nhân COVID-19 phải trả tới một nửa viện phí. Điều này đã mang đến gánh nặng tài chính rất lớn cho nhiều bệnh nhân. Vào tuần trước, ông Cao Thắng Lợi, một nông dân 53 tuổi ở miền Trung tỉnh Hà Nam, bị đột quỵ sau khi xét nghiệm dương tính với COVID-19. Ông được đưa đến một bệnh viện địa phương điều trị trong 2 ngày, sau đó nhận được hóa đơn phải thanh toán là 150.000 nhân dân tệ, hơn gấp đôi thu nhập hàng năm của gia đình ông. Tầng lớp trung lưu ở thành thị cũng không khá hơn là bao vì những bệnh nhân phải yêu cầu được bồi thường của bảo hiểm COVID-19. Nhiều bệnh viện từ chối lấy cấp giấy chứng nhận nhiễm bệnh cho những bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, trừ phi họ báo cáo bị viêm phổi, đồng thời phải được cơ quan y tế địa phương phê chuẩn. Một bác sĩ tại Bệnh viện số 10 Thượng Hải cho biết, Ủy ban Y tế và Sức khỏe thành phố Thượng Hải đã chỉ đạo các nhân viên y tế cần phải hạn chế số người được chuẩn đoán mắc COVID-19. Chúng tôi được đề nghị đổi tên bệnh của hầu hết ca bệnh thành viêm đường hô hấp. Một cố vấn của Ủy ban Y tế và Sức khỏe Quốc gia Trung Quốc tại Bắc Kinh cho biết, dịch bệnh bùng phát quá nhanh khiến chính quyền không có thời gian để đưa ra kế hoạch hành động. Có một điều có thể chắc chắn, đó là chính phủ không có khả năng miễn phí y tế cho tất cả mọi người. Frank Wang, một giám đốc tiếp thị tại thành phố Hàng Châu, đã mua gói bảo hiểm COVID-19 vào đầu năm ngoái. Anh đã bị viêm phổi và thận sau khi dương tính với COVID-19, nhưng các bác sĩ đã từ chối cấp giấy chứng nhận nhiễm bệnh cho anh này. Bệnh viện đã nói rõ rằng không dễ để có được giấy chứng nhận nhiễm COVID-19 vì việc chuẩn đoán bệnh đã bị chính trị hóa rồi. Anh Quang cho biết thêm, anh đã phải trả hơn 20.000 nhân dân tệ cho việc điều trị COVID-19. Điều này đã khiến những bệnh nhân như tôi trở thành nạn nhân. Chưa bao giờ chứng kiến nhiều người chết đến vậy. Theo số liệu của Đảng Cộng sản Trung Quốc, 80% dân số tại nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc đã bị nhiễm COVID-19 và có khoảng 1,1 tỷ người sẽ bị nhiễm loại virus này. Đồng thời, hoạt động chữa cháy y tế vẫn diễn ra vô cùng nghiêm trọng, một số người tử vong tiếp tục tăng cao. Tổ chức Y tế Thế giới chỉ trích dữ liệu về số người tử vong do chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc cung cấp là không phù hợp với thực tế từ số lượng lớn các video được công khai trên Internet. Không khó để nhận thấy rằng trận sóng thần đại dịch ở Trung Quốc đã gây ra thảm kịch chưa từng có. Một đoạn video cho thấy khắp hành lang nhà vệ sinh của một bệnh viện tại Bắc Kinh, đâu đâu cũng đều là bệnh nhân. Tại hiện trường có thể nghe thấy tiếng ho. Người quay phim nói, hãy nhìn xem, góc nào cũng có người bệnh, người dân thật đáng thương. Các bệnh viện ở Thượng Hải cũng chật kín, hành lang chật kín các bệnh nhân, người dân tự mang theo ghế nhỏ đến xếp hàng để chờ được khám bệnh. Vào ngày 1 tháng 1, bên ngoài nhà tang lễ Viêm Lưu tại tỉnh An Huy, nhiều người mặc áo tang chờ đưa tiễn người thân. Người quay phim nói, đây không phải là cảm cúm, hãy nhìn xem, đến hỏa táng đều phải xếp hàng quận Mật Vân của Bắc Kinh đã bắt đầu xây dựng các lò hỏa táng đơn giản. Người quay video nói, không xây bệnh viện cabin vuông nữa, bắt đầu xây dựng cái này rồi, hãy nhìn xem lò lớn dùng để thiêu người. Bên ngoài nhà tăng lễ số 1 ở Thiên Tân, người quay phim cho biết, từ đời, ông cha của anh đã làm trong ngành tang lễ, nhưng chưa bao giờ thấy có nhiều người chết liên tiếp như vậy. Chưa bao giờ có lễ tang nào vào lúc 3 giờ sáng, nhưng bây giờ bắt đầu từ 3 giờ sáng và kéo dài đến tận 1 giờ chiều. Mọi người thử tính xem có bao nhiêu người chết. Hiện tại, dịch bệnh đã lan rộng từ các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải đến các thành phố cấp 2, cấp 3 và các vùng nông thôn. Tuy nhiên, nguồn lực y tế ở những nơi này kém xa so với các thành phố lớn. Một đoạn video khác được đăng tải trên Internet cho thấy trạm y tế ở một vùng nông thôn chật kín bệnh nhân, không có giường bệnh, có nhiều người ngồi trên xe ba bánh của nhà mình để truyền dịch. Đoạn video dài 26 giây cho thấy một chiếc xe ô tô chạy qua một con phố ở Từ Châu, Giang Tô vào ngày 9 tháng 1. Trong cùng một ngày, có rất nhiều đám tang bên đường, tang lễ nối tiếp nhau, con đường chật cứng các vòng hoa viễn lễ. Vào ngày 5 tháng 1, tại An Thuận, Quý Châu, 8 người già cùng qua đời trên một con phố, các tang lễ nối tiếp nhau. Vào ngày 3 tháng 1, ba thành viên trong cùng một gia đình ở Chiêu Thông, Vân Nam đều đã qua đời vì dịch bệnh, người con trai cả cũng đang được cấp cứu. Một người đàn ông đến từ một vùng nông thôn ở miền Bắc Trung Quốc đã tự quay video và nói rằng gần đây trong làng Anh đã có thêm rất nhiều nhiều ngôi mộ mới, có khoảng 7 hoặc 8 ngôi mộ mới. Anh nói, những năm trước, một năm nhiều nhất chỉ có một hoặc hai người chết. Nhưng hiện tại, các ngôi mộ đều tập hợp lại một chỗ và không chỉ có làng của anh, các làng khác cũng có nhiều người qua đời. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tối hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hoan nghênh quý vị để lại bình luận bên dưới. Hãy bấm đăng ký kênh để đón xem nhiều video khác từ Duyên và Cổ quý vị nhé. Sau cùng, xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.